Rồi chào mọi người nhá Hôm nay em đi lấy quà trung thu phát cho các bé ở trọ thường trú tạm trú gia đình khó khăn ở đây anh Thành anh là một mạnh thường quân là hỗ trợ rất nhiều chuyến xe không đồng cho thành phố và địa phương đầu em ra ngoài ủy ban nhân dân thị trấn Trảng Bom kia bỏ chặt chuối gần cái chỗ mà tiệm ống nước Sơn Hà dừng để cho một bạn lên Hello bạn Quỳnh nó à, mới tới chợ bạn Quỳnh xong đó rồi chúng ta bắt đầu đi rồi chúng ta lên đường lấy quà trung thu đã à, tới địa điểm ủy ban nhân dân đang chạy ở trong này Zedit ờ anh Zedit chưa anh Zedit chưa có xe rồi ờ, không không không có xe ghé vô luôn nữa đi anh nữa đi rồi rồi rồi rồi 50 phần quà bánh trung thu cho các bé bắt đầu xếp quà đâu lồng đèn có lồng đèn hả ờ ok có lồng đèn bao nhiêu cái lồng đèn đó thì 50 phân năm 50 cái lồng đèn rồi ơi ờ, anh em bắt đầu chở nhiều quá cho nên là phải đi thêm xe máy hỗ trợ một bạn này ở khu khác chở hỗ trợ cái lông đèn này của mình còn cái phần phần quà này của bên bên bên khu 3 khu 3 thì thì bỏ qua kia tới ngay chỗ cái chốt xanh á để ngay chỗ chốt xanh cũng được hỗ trợ chở 33 phần quà cho khu phố 3 Đây, thì đó bữa năm đó mới là Hả? Có chưa? Hả? Cảm ơn anh đưa được nhưng mà thằng bé đỡ được không? Không chắc chắc để, để bớt xuống mấy phần đi không mình đỡ. Nặng ấy, nặng không chứ. bớt mấy cái này đi ta lại tiếp tục đi tới một địa điểm mới bên đây là khu cách ly nha mọi người đó khu cách ly của các bệnh nhân rồi bây giờ 50 phần quà này sẽ được đưa về chốt văn phòng khu phố để chuẩn bị phát rồi vô đi vô đi thẳng miếng nữa rồi rồi rồi bây giờ đâu đồng này đang để trong xe á đây đây nè đây nè đây nè ở trên này nè đây nè đây nè ở bên trên đó trên đó đó ở phía trong nó phía trong mà trên đó lên danh danh có danh sách chưa rồi danh sách rồi thấy rồi danh thì phát như đối tượng nào phát thì chiều ra đi phát luôn trên không đi em cũng muốn em cũng muốn được phát 50 đúng không 50 phần 50 phần một quà, phần quà trung thu gồm một bánh một cái lồng đèn một cây nến đó tụi mình đang phân chia vào đây có bánh trung thu đấy nha mọi người đầy đủ hết rồi đội trưởng lấy 5 phần về chia cho các bé ở phòng trọ ờ, dạ rồi dạ <laughs> chú xịt xịt tay cho con nhá dạ. rồi xe tay nào đứng xa là chú xịt tay cho nào rồi anh nhá một phần con kiểm tra cho chú nhá xem có đủ lồng đèn chưa có lồng đèn trong này chưa có lồng đèn có bánh đầy đủ chưa có nến chưa có rồi đúng không rồi rồi con lấy nhá chú thu rẻ nhá ừ rồi <laughs> được rồi con về đi bé vào đây con mỗi bé một phần mỗi bé một phần nhé rồi đây một phần còn có bánh kẹo nè lồng đèn nè bánh trung thu nè đây chú gửi cho con nhá ừ rồi giỏi lắm rồi còn bé này này của con này ừ con con coi xem có được đủ lồng đèn chưa con coi có lồng đèn ở đây chưa có lồng đèn rồi đúng không nè có lồng đèn này nè rồi con đến rồi nào nào đứng nào đứng nhìn đây nè đứng nhìn nhìn chú này này một hai ba này rồi tốt lắm cảm ơn con nhá rồi con, con lấy con lấy một phần quà của con đi một phần quà bánh trung thu của con nè đó con kiểm tra kỹ nha có lồng đèn nè có bánh nè con nến nè nhá rồi chơi trung thu vui vẻ nha con à rồi ờ rồi không có gì rồi chào con bye bye rồi con ghi tên con vô nha rồi rồi đây là phần quà trung thu của con nhá cô phố cho con nè đây là lồng đèn cho con nè rồi ờ, bánh nè bánh trung thu nè rồi có bánh đầy đủ con nhá rồi đó rồi con ờ, chơi trung thu vui vẻ ha ơi những bé không thể đi tới lấy bánh trung thu được mình cao đến tận nơi Rồi đã chào, đây là quà trung thu dành tặng cho con nhá. Con coi nhá, trong này có bánh trung thu nè, rồi có lồng, có có lồng có lồng đèn cho con nè. Đó, có lồng đèn, con nến này đủ nhá con nhá. Rồi chơi trung thu vui vẻ nhá. Ừ, ừ, rồi rồi chào con. Rồi con ra đây. Ra đây ra đây ra đây, đây chú cho sao cho bánh quà nè nè trung thu cho. <laughs> rồi con mở đây con sẽ coi nhá. Con mở con coi này, trong này có lồng đèn này, có bánh này, thấy chưa? Đủ chưa? đủ chưa đủ chưa nè có lồng đèn này thấy chưa tối nay chơi trung thu vui vẻ con nhá ừ rồi nha rồi chào con